sao Sài Gòn sẽ lại thêm nôn nao Hết những chuỗi ngày bên bữa cơm gia đình thì mình lại phải phóng như lao Sài Gòn để mình bình yên thêm một chút Vì cách ly chứ không phải cách xa Khó khăn cũng sẽ có cách qua Nếu em biết hạnh phúc là khi mình ở nhà stay home baby Sunday.